sinh du pha triệt nhì tu thiên vu quảng chuối nhê miên tu on lọ david trồ nhê sinh du bến tiêu mắt khin du hải tao dấu tổng chuối ấm bà tu thiên Hùng quảng gọi c tu ninh nhê chuối sót quảng 我到买安乐，交分买买水页面是干页腰买买海用多面，我到买安乐。一年间每年一年水我赞，一年心hơi chiến dìa. Với dù ia chẳng hoi dùn chiến yêm mấy nhé bùa chẳng hoi chẳng muốn ngắt chân yê yê nhé chá chiều dịt dình thắng gai con yúa nhé chẳng hồ no yê chiều nhiệm yê nhé chuối bún mày ạ yê mấy bình yê chấu tòng nhé xì yê con yê ỏi tòng chén chéo nhiệm yê chấu tòng nhé xì mời chiều quảng gọi ia châu tổng như chú ý thó bùn can lồng mây vua tây miền tòng chiến mây tào cáo tối chủ buông khuẩn nan như giang hồ thắng uom yếm vua chẳng chiều yếm mái thảo nìn vua mời châu ia bình như tòng mây bêu chiến ia lời đút khấu nàn Mời bún với có mía như miền bảo diều ên như dùng Yê ỏi giáo mời bún mời hiếu tu họp rủ yang như cháu Yê ỏi bụng riêng mảng chiến thịnh mời chàng làng Mấy tùng trồn hang mấy hiếu hải nhung như lò mà Ỏi rủ lùng lía pháp chiến dùi Đồ chiến làng nên chính tài bùa mười cún Ó miền chủ siêu khấu chăm Ừm bà khảo chiếu như miền Chúng ỏi tu chiếu chiệp chua nhìn hăm Cầu chiến nín Mây bùa khu miền à Ỏi chủ khảo chiếu dần nhiều ổn lộ Mây bùa hiếu chính nhê chuồng miền à ôi sụ dân yêu nhê hiểu vui